năm nay để đến tham dự với lễ ra mắt xe Chevrolet Trailblazer hoàn toàn mới của đại lý Chevrolet Việt Nam chúng tôi. Ờ, như quý vị đã biết, uh, ờ, GM Việt Nam hiện tại ờ, đang có tất cả là 6 mẫu xe đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam và mẫu xe Trailblazer này là mẫu xe thứ bảy. Đây là mẫu xe hoàn toàn mới. Uh, đây là một chiếc xe uh, trong và sẵn sàng và nhập khẩu. À, tất cả các xe này đều được nhập khẩu từ thị trường Thái Lan và về cung cấp cho thị trường Việt Nam của chúng ta. À, chiếc xe Trailblazer này, Trailblazer này à, thì có rất là nhiều tính năng đặc biệt. À, tí nữa quý vị ờ, xem cái video clip ấy, người đã sẵn sàng và chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức được bầu trời nhất ngày hôm nay 啊。